Toàn bộ trang phục thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam do một tay mình giặt giũ. Sau các buổi tập hay thi đấu, nhất là dưới trời mưa, quần áo cầu thủ đầy mồ hôi và bùn đất rất khó giặt. Trước đây dùng bột giặt thường, mình phải dùng bàn chải chạy đến mỏi tay mà vẫn không sạch hẳn. Nhưng với Omo thì chẳng cần bàn chải nữa, chỉ vò nhẹ là ngay cả vết bẩn đã khô lâu ngày cũng sạch ngay. Omo chuyên gia giặt tẩy vết bẩn, nay tăng cường sức mạnh giặt tẩy, giặt sạch ngay những vết bẩn khó nhất mà không cần bàn chải hoặc giò mạnh. Nhìn các cầu thủ ra sân với trang phục luôn sạch đẹp, mình rất vui. Cảm giác như đã đóng góp được chút gì đó cho thành công đội nhà. Omo, chuyên gia giặt tẩy vết bẩn,